Hải đang uh, ờ, xin chào bạn Sau đây Hải đang uh, ờ, xin ờ, giới thiệu các bạn cần lu Dòng này dòng zoom các bạn nhé Như là uh, 1 mét 8 các bạn Câu cùng hai size một, một, một cần Zoom từ 1 mét 8 lên 21 Đây giới thiệu các bạn đây mình à, sản xuất phủ keo này cái này là à, cắn à, xốp phủ keo các bạn một mét tám cứng mờ đây ạ quality fishing round đây bạn rút này cái là ra 21 Đấy, rất hay hai trong một luôn các bạn hai trong một quen là nó đây ạ này ờ, làm cần cứng các bạn đấy là ờ, bạn zoom các bạn zoom ra này đến là ờ, quen này đầu alo quen và đó alo này là đều thường hết các bạn nhé quen bát thường đẹp sai đâu à, ờ, thích câu ngắn thì câu, câu dài câu ờ, hai mươi mốt và đây là hai mốt và hai mươi bốn đốt ờ, ngọn cái tự giống nhau các bạn nó từ bạn dùng nó cũng vậy rút là ờ, hai mét tư bạn vâng, thu vào này cân trọng lượng từng cân một các bạn xem nhưng trọng lượng của cần 2m4 175 gram khá nhẹ các bạn 5 gram máy tầm 200 gram đó ok rồi 300 gram 170 gram 170 gram đo ngọn đốt ngọn hai ly các bạn đây, cần 21 là hai ly này 24 hai ly tầm tầm nhau rồi 24 hai ly các bạn cần 21 à, này thu gọn ờ, còn 21 này là tầm 1 mét các bạn đây là một mét tám đôi thu gọn là một mét tám là một mét còn à, một hai mốt tầm một mét hai bây đang phát sinh cho giới thiệu các bạn cần uh, lu uh, zoom có à, hai uh, size 21 một mét tám đến một mét một và 21 đến 24 Hải Long Phích Sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Long Phích Sinh